Ờ, động cơ hơi sử dụng động cơ Honda GX35 đấy đây là cái ờ, khung để đeo vào lưng cái này được làm bằng ờ, lớp nhựa non rất là mềm rất là êm đấy còn đây là cái uh, dây đeo lưng của nó này đây đeo lưng hai bên ở đây là cái đầu máy thì máy có thể quay được ở trên cái cái cái khung của nó như thế này đấy đây máy uh, Honda GX35 đấy máy uh, sử dụng động cơ 4 thì sử dụng uh, nhiên liệu là xăng riêng nhớt riêng đây là bình xăng của máy còn uh, bên này là nhớt của máy này máy thì có dung tích nhớt 0,1 uh, uh, lít thôi còn đây là cái xăng đây là bình uh, đây là cái chế hay bà con miền Nam hay gọi là bình xăng con này đấy bên này là bộ lọc gió đây là gió và cũng như là ga ga nối vào đây máy nhìn rất là đẹp đấy bốn thì còn à, đi theo máy thì gồm có à, cái tay nắm này để à, lắp vào cần này đấy à, sách hướng dẫn sử dụng cũng ghi như thông số kỹ thuật của máy các ốc vít này rồi lục lăng túc nơ vít đấy cờ lê đây cái này là để mở buri của máy còn đây là tấm chắn chắn bùn chắn đá đấy cái tấm chắn bảo vệ được à, lắp ở cần còn à, cái này sẽ là cái à, lưỡi cắt cỏ <coughs> lưỡi cắt cỏ kèm theo máy Đấy, khi mua máy này thì quý các bạn sẽ được kèm một cái lưỡi này ở trong hộp đấy còn bên này là cái cần của máy này đây đây là cái cần của máy đấy đây là đầu bò đầu bò cắt cỏ máy sẽ có thể uh, có ba chức năng cắt cỏ này sới đất này và xa cỏ làm cỏ đây là cần của máy đây là công tắc uh, đóng mở đây là ga ga nó không phải giữ mình chỉ cần ờ, đẩy lên đẩy lên đẩy lên và dùng thôi đấy tăng ga lên và để thế luôn mình cần tắt ga thì mình chỉ cần vặn lại và tắt máy thôi đấy rất là dễ sử dụng còn đây là cái ờ, dây điện dây điện cũng như là dây ga của máy còn đây là cái dây mềm của máy dây mềm để nối từ cái cần máy này vào ờ, cái khung máy ở đây vào cái máy ở đây đấy đây cái đây là cái ruột thi bên trong của máy này đấy đây là cái ruột ti bên trong của máy dùng để truyền động đấy máy thì đã được uh, có đã có mỡ rồi đây là cái dây ti của nó dây ti nối từ đầu uh, đầu này đến đầu này đấy vỏ ngoài thì được làm bằng cao su uh, thì nếu các bạn uh, sử dụng thì uh, dây ti này cũng có dây sơ cua này nếu các bạn dùng lâu ngày có hỏng hóc dây ti này thì bên điện máy cường linh vẫn có bán có cung cấp cho quý vị các bạn đấy còn ở đây có một cái gioăng cao su nữa này để ờ, đảm bảo kết nối được uh, khít với uh, được chắc với cái cái đầu máy đấy nó có hai đầu như thế này cái đầu uh, có cái lỗ này thì sẽ là kết nối vào đầu máy này. còn uh, cái uh, đầu có cao su này thì sẽ là kết nối vào cần đấy còn đây là chức năng thứ hai và chức năng thứ ba của máy ngoài cắt cỏ thì máy còn có chức năng là bộ này là dùng để sới đất này chúng ta sẽ tháo cái đầu bò của cái bộ phận cắt cỏ ra và lắp cái đầu bò cái củ này vào còn đây là cái bộ sạc cỏ đấy bộ sạc cỏ thì uh, quý vị các bạn khi mua máy ở điện máy cường linh thì uh, sẽ kèm theo máy sẽ là một bộ sới đất như thế này hoặc là một bộ sạc cỏ như thế này còn quý vị các bạn có nhu cầu ờ, lấy thêm thì ờ, chúng ta chỉ cần mua thêm ờ, cái hai cái bánh hai bên này thôi còn cái củ này thì chúng ta sẽ là dùng chung đây tháo lắp rất là dễ với các bạn chỉ cần đây có một cái chốt ở đây đấy quý vị các bạn tháo cái chốt này ra đấy và lấy ra thôi đấy rất là sử dụng rất là dễ và quý các bạn có nhu cầu à, sới cỏ hoặc đánh cỏ thì ờ, chỉ cần ờ, lắp bộ phận cần thiết vào đây thôi <clears throat> thì là sẽ sử dụng luôn về cái này thì là cái cần này là cần sử dụng cần 28 bộ sới đất này là sử dụng ống cần 28 bên trong này thì nó làm bằng đồng này hôm bữa tôi mở ra để bơm mỡ và ở trong cái bánh của nó trong này sẽ là bằng đồng đấy còn cái này thì nó là bằng sắt thôi còn ở trong cái khung này ờ, với các bạn ờ, nếu mà có nhu cầu mở ra ấy, có có có có điều kiện mở ra kiểm tra bên trong nó thì nó sẽ là bằng đồng đấy, đảm bảo ờ, cho thời gian sử dụng rất là lâu đây còn cái lỗ này thì là lỗ chín khía đây trong này có một cái lỗ để cắm thẳng vào cái cần đấy thì nó là chín khía thì nếu quý các bạn ờ, ở nhà có máy cắt cỏ mà muốn chuyển sang sới đất thì ờ, chúng ta mua riêng cái bộ vền này về thì chúng ta vẫn dùng được nhưng mà khuyến cáo của chúng tôi là quý vị các bạn không nên dùng vì thứ nhất là vì vì nó sẽ sợ con máy cắt cỏ quý vị các bạn sẽ không ờ, không không không tải được cái cái cái bộ này và nếu mà dùng thời gian lâu ấy nếu mà gặp đá cứng hoặc là đất cứng thì nó có thể là gây gãy cần hoặc là là uh, là hỏng hỏng luôn cái ờ, cái cần ti của máy bên trong đấy nó dùng thì nó vẫn dùng được nhưng mà không được bền máy và có thể ờ, rất là dễ dễ dễ hỏng máy dễ gây hỏng máy cắt cỏ đây rất dễ hỏng cái cần này này đấy. đây là cái đầu máy đây ờ, chúng ta chỉ cần ờ, nối cái dây mềm vào đây thôi à, tút kéo cái này lên một tí là được còn đây là bộ phận lọc gió của máy này đấy đây là lọc gió của máy đấy đây là phần le gió này đấy le gió dây ga thì chúng ta sẽ nối vào ở đây dây ga sẽ nối vào ở đây đây thì ờ, có cái lúc ờ, nối dây điện của máy thì ờ, đây có hai dây này thì ở đây cũng có hai dây điện này thì quý các bạn chỉ cần nối dây đen và dây đen và dây đỏ và dây đỏ rồi dây dương và dây dương dây âm và dây âm còn ở cái đầu này thì chúng ta sẽ vặn con ốc này ra thôi vặn con ốc này ra và vặn cái này vào đấy đây là cái ga của nó đây củ ờ, sạc cọ cũng khá là nặng đấy, đấy. nặng nhưng ờ, quý các bạn khi ờ, dùng thì nó có sẽ có cái tay cầm như thế này có cái tay cầm này chúng ta sẽ gắn vào cái cần của máy và chúng ta sách thế này thôi rất là thuận tiện một tay quý các bạn để cố định ga ở mức sử dụng ờ, của mình và sau đó chỉ cần cầm một cái này ờ, sử dụng thôi đấy rất là dễ thì ờ, quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy cắt cỏ đa năng máy xới đất xà cỏ đeo lưng GX35 Honda vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội chúng tôi ờ, vận chuyển hàng và giao hàng trên toàn quốc đấy thì ờ, mọi ý kiến thắc mắc của quý các bạn có thể ờ, để lại ở phần bình luận bên dưới hoặc là gọi điện cho chúng tôi chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho quý các bạn ờ, khi mua hàng ở điện máy cường linh thì quý các bạn ở xa thì chúng tôi sẽ gửi uh, bưu điện sẽ gửi về theo hoặc là bưu điện về cho tận nhà cho quý các bạn uh, quý các bạn có thể uh, Ờ, mở ờ, kiểm tra máy đấy đúng máy đúng ờ, mã đây đầy đủ các phụ kiện đầy đủ các phụ kiện kèm theo máy thì chúng ta mới thanh toán tiền cho bên vận chuyển cảm ơn quý bà con đã theo dõi video bấm đăng ký kênh của điện máy Cường Linh để theo dõi các video mới nhất của chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn